Cha biết cha sai rồi Chỉ cần con tỉnh lại Cha hứa với con Cha sẽ đem con trà về liền cho con Tài ơi tỉnh lại đi con Con thương cha tỉnh lại đi mà Tài Cha sẽ tìm vợ của con về liền cho con mà Tài Con Tài Tài Thầy khám giùm coi Hình, hình như là con tôi nó tỉnh lại rồi đó Tài mái hơn rồi đập mạnh hơn rồi tài cha nói với con nè tỉnh lại đi cha hứa với con ngay bây giờ cha sẽ đi kiếm con trai về liền cho con nha tài cha đi liền cha đi liền tỉnh lại nha con nhờ thầy nhờ nhờ thầy giúp tôi Tới bây giờ cô mới chịu biến khỏi đây sao Tôi chưa thấy ai mà lì như trâu giống như cô vậy đó Xấu tính hậu đậu Mất nết Cái thứ gì cô cũng có hết Tôi không hiểu sao cha con nó cứ quyết tâm giữ cô lại Hôm nay tôi tới đây Để nói rõ cho hai mẹ con cô biết Biến khỏi cái xứ này Đừng bao giờ quay lại đây Rõ chưa Bà an tâm Mẹ con con sẽ đi khỏi đây con hứa là sẽ đi khỏi xứ này mãi mãi Khỏi nghe tiếng bà Không cần nhìn thấy mặt bà Đó là diễm phúc duy nhất của mẹ con con rồi Không được Thằng Tài nó đang bị bệnh nặng lắm Đang chờ con về chăm sóc Con đi theo cha về nhanh lên Không được Ông đã đuổi con gái tôi đi rồi Thì nó không còn là con dâu của nhà ông nữa Tôi không để cho con gái tôi trở lại đó Chịu đựng làm vợ của một thằng chồng khờ Làm dâu của một bà mẹ chồng Nghiệt ngã như vậy Nè ta này hay quá má vợ ơi Chị à Tôi vẫn chưa viết giấy trả con gái về cho mẹ đẻ của nó Thì dù mẹ con chị có đi đâu Con Trà nó vẫn là con dâu của tôi Và hơn nữa Thằng Tài nó ra nông nổi như thế này Là do cứu con Trà mà ra Tôi hứa với chị Để con Trà nó về đi Sau này chuyện của hai đứa nó Tự hai đứa nó quyết định Tôi không can thiệp nữa Anh à anh nói cái gì vậy Anh không nhớ Chính vì nó mà khiến cho thằng Tài bị thương hay sao Khó khăn lắm Em mới đuổi nó ra khỏi nhà Bây giờ anh kêu nó quay trở về Đàn ông gì mà gió chưa lai mà anh đã rụng rồi Bảo chưa tới mà anh đã gãy ngã rồi Anh có còn là chồng em nữa hay không Tôi là cái gì Thì về nhà đóng cửa nói chuyện Ở đây là giữa đường bà đừng có làm um sùm Thiên hạ nó cười cho Chuyện gì em nhìn anh thì được Nhưng gì con nhỏ này thì không được Cha nói đúng Cậu tài vì con mà mới bị thương Bởi vì cứu con Nên mới lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy Vậy cho nên con sẽ quay về Đúng đúng đúng đúng đúng đúng rồi Con giỏi lắm Con biết điều như vậy mới làm người được Đi về liền đi con Nhanh lên thằng Tài nó đang chờ con kìa Cha mẹ về trước đi Con đưa mẹ con trở lại nhà đã Ừ ừ ừ nhanh lên nhanh lên đi về Thằng Tài nó chết thì kệ bà nó Em Trà đừng yếu lòng qua bên đó nghe không con sẽ quay lại đó để chăm sóc cho cậu tài khi nào mà cậu tài khỏe lại á thì con sẽ về cậu tài nghe lời con lắm thằng đó tính tình thể chất yếu đuối nó ám con giống như là ma ám vậy đó thế xa con cái bệnh cái đòi chết con nhắm con rời bỏ nó được không mẹ nghĩ chắc con mắc nghiệt duyên rồi đó nghiệt nhưng con cũng sẽ cố gắng tìm cách gỡ nhưng mà trước mắt con thể nào sống bất nhân với chính người đã cứu mạng mình được Mẹ sinh ra con Nhưng mà nếu con bị đâm chết Thì mẹ đâu còn con đâu đúng không Nên ơn người cứu mạng Ơn mẹ sinh Con đều coi đó là nợ tình nợ nghĩa như nhau Con nói đúng đó Ba con mà còn sống Ông cũng sẽ biểu con làm y như vậy Thôi thì Con muốn làm gì đó con cứ làm đi Mẹ sẽ không cản con nữa Con cứ qua nhà đó mà trả ơn trả nghĩa cho người ta Con đi nha mẹ Thiệt tình Con tức gì làm ghê á Trả trả trả Đâu có được vậy đâu Em tàn nhẫn với anh quá vậy Nói đi là đi Trong khi đó trầu cao xính lễ anh chuẩn bị hết trơn rồi Em bỏ đi vậy Mặt mũi anh bỏ đâu Thôi cũng được muốn đi thì đi nhưng phải trả công cho anh à, hay mình nhảy vô lùm mà đi một xíu ra anh nói cái gì vậy anh đúng là đồ bỉ ổi sao trong đầu anh thời chứa anh thử dơ bẩn như vậy chứ chứ còn gì nữa anh vì em làm biết bao nhiêu chuyện nào là chặn được bà đẹp rồi mướn thầy lan thêm năm ngàn tiền đậu nữa mà tức ghê thằng tài việc đất hết trơn à được rồi nếu mà anh đã nói như vậy á thì dù không ăn tôi cũng sẽ trả cho anh công của anh bao nhiêu anh dồn hết một lần rồi tôi trả luôn tôi không muốn mắc nợ với anh hết trơn á à nè Nói vậy sao được Không có sự giúp sức của quyền lực này nè Em có trở thành con dâu hư đốn được không Trong cái xóm này á Bây giờ ai cũng biết em như vậy Không có thằng Lục này nè Thì ai cứu vớt cuộc đời bỏ đi của em Tôi xấu kệ tôi Không ai lấy kệ tôi Vậy mắc mới vậy anh đòi lấy tôi chứ Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi Ở bên cạnh tôi không có gì tốt đẹp hết á Tôi với anh không có duyên nợ gì hết Mày hay lắm Để coi Mày với thằng Đại hạnh phúc được không Vợ dạ, của anh hả? đi Tài sẽ chết mất Trong nhà này á Không ai được quyền đổi cha đi Tài sẽ không lấy ai ngoài em trà Em trà là người vợ tốt nhà là vợ của Tài cho mày cái đồ mỏ nhọn đó Cái đồ mỏ nhọn này Cái thứ gì Anh à Tôi biết bà muốn nói cái gì rồi Nhưng mà chuyện tôi đã quyết Đừng có bàn cãi thêm nữa Bắt đầu từ ngày mai không cho con trà nó làm cái gì hết Rồi kêu bà lành qua đây làm lại Để bà chăm sóc hai vợ chồng nó Cứ coi như là tôi có hai đứa con khờ đi Số trời bắt vậy rồi Tôi không muốn cãi lại nữa Không cãi là coi như nhịn mà đã nhìn á là nhục anh biết không Như vậy còn hơn là mất luôn thằng Tài Làm đàn ông con trai Phải mạnh mẽ Không được yếu đuối như vậy Mình phải dạy cho con mình cái tính mạnh mẽ trưởng thành Không có con này thì có con khác Có tiền á là có gái à Lo gì Bà đừng có nói quá lên như vậy được không Cha mẹ sinh con trời sinh tính Thằng Tài nó như vậy rồi Thì mình phải chịu thôi Chịu Đã chịu thằng Tài Chịu luôn con vợ nó Rồi chịu luôn con mẹ vợ nó nữa anh nghĩ anh có sức chịu đựng phi thường như vậy hả? Bây giờ tôi nói cho bà nghe Bà lành á, dù sao cũng là mẹ của con Trà Rồi bà cũng quen với cái chuyện mà chăm sóc cho thằng Tài Lo thuốc thang ăn uống cho nó rồi Đúng chưa? Tôi đã quyết rồi không có cãi nữa Vậy bây giờ làm sao? Còn không á, thì bà lên thành phố sống với thằng Ba Toàn đi Tôi sẽ lo cơ ngơi đầy đủ cho hai mẹ con bà Bà chọn đi con diều kìa Nhớ ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau Cũng nhờ con diều mát trên cây ừ. Nhưng mà bữa nay không có tụi con nít quậy phá Tài vui lắm Để Tài lấy con diều xuống tặng cho vợ nha Được không? Ừ tài lên được không cẩn thận nha vợ <laughs> dạ, đợi chút nha cẩn thận đó ừ lấy được rồi nè để trà lên phụ nè Dạ, cũng cẩn thận nha Yeah, man. Đợi Trời ơi Đợi Nè Gì Ê ê ê ê Una Una Cậu tay Cậu tay Trời ơi Anh Lục nó thua anh Tài kìa bay Dừng lại đi ai quýnh như đây thôi nha Cậu tay sao đi đi đi Đấy, đau quá, đau, đau Đau quá Cậu Tài có sao không? Đ đau quá vợ, vợ coi, có sao không? Cậu Tài ở chợ đông người vậy cậu nói cái gì kỳ vậy ờ quên à. chùm ruột đi bà con ơi cậu tài cậu đứng im đây đợi nha cha đi mua chùm ruột cho cậu tài là hết đâu nha ăn dinh là hết đâu đợi nha đứng im đây nha chị ơi ừ. lấy cho em chùm ruột một cây là 5 xu hai cây là 10 xu cô lấy mấy cây cho em hai cây Dạ, 10 xu Dạ đây, em cảm ơn chị Dạ, cảm ơn cô Chị xuống với bà con ơi Cô Tây Cô Tây Cô Tây lần trước tao nói với mày mày không nghe hả hả mày khùng mày khờ là mày không muốn khờ tao nói tao với trà là thanh mai trúc mã mày bị điếc hay à mày có nghe không vậy hả cái thằng khờ này sao bữa đó mày không nghe hả tao nói cho mày biết nha trà không có muốn lấy mày thật sự á là do ba do mẹ mày ba mẹ mày làm gì biết không ba mẹ mày á đổ tội cho gì lành là mất cái dòng gia bảo của bà cố nội cố ngoại gì đó nhưng mà tao nè tao đâu có nghe đâu là ba mẹ mày đặt chuyện ép cưới người ta chứ người ta đâu muốn cưới mày Mày hiểu không Hả Mày hiểu không Tao nói gì mày hiểu không Mày chơi chơi ra hả Mày chưa hiểu không Tao nói lại một lần nữa cho mày hiểu nè Trà không muốn lấy mày Tất cả mọi chuyện mà Trà làm ra nè. Từ Pháp Sư nè Thầy Pháp nè Rồi tất cả mọi chuyện là, là Trà bày ra đó Tao làm nè Tao với Trà cùng nhau làm Để cho mày Mày bỏ Trà Mà mày không bỏ Trà Tao nói cho mày nghe Mày bệnh nên Trà mới quay lại chăm sóc cho mày Cho nên mày hết bệnh á Mày phải bỏ Trà cho tao mày hiểu chưa mày mà thôi trà thì trà sẽ về nhà gì làm mày hiểu không mà ở nhà gì lành á tao đem trầu cau qua tao cưới rồi bây giờ tao với trà đang ngồi trên cái giọng nè đu đưa và hạnh phúc mang đôi dép tao ông đôi nữa kìa thôi đi anh nói chuyện nhảm nhí gì vậy hả anh đang kể chuyện cho thằng khời nó biết tương lai của anh với em là như thế nào anh đừng có mơ mộng hảo huyền nữa đi cậu tài đừng tin em vợ vẫn là vợ của tài hả Cậu ta đã đuổi cha ra khỏi nhà đâu Mà cha không phải là vợ cậu ta chứ Tức chết cái thằng ngu này thiệt chứ Tức chết với em luôn Tức chạy đi bay luôn Cậu ta mang dép vô đi tìm con có chuyện gì hả mẹ ra ngoài rồi nói nhưng mình có tin được Trà trở về đây là thiệt thương mình không? Tao nói cho mày nghe Mày bệnh nên Trà mới quay lại chăm sóc cho mày Cho nên mày hết bệnh á Mày phải bỏ Trà cho tao Mày hiểu chưa? Mày mà thôi Trà thì Trà sẽ về nhà gì làm hiểu không mà ở nhà dì lành á tao đem trầu cao qua tao cưới rồi mình phải đi hỏi mẹ vợ hỏi mẹ vợ cho chắc đã gần một tháng rồi cậu tài đó cũng đã khỏe sao con không nói với cậu tài vụ bỏ vợ đi để ông chủ thay đổi á lại khổ thêm nữa đó Tại cậu Tài chưa khỏe hẳn Đợi khi nào cậu ấy khỏe Rồi con sẽ nói Đã anh bỏ con Mẹ yên tâm đi Cậu Tài ngủ đi cậu ta ngủ trên giường Tại vì cậu ta không được khỏe cha ngủ dưới đất được rồi ngủ đi Bộ có khó chịu trong người hả Em vợ lên trên giường ngủ đi Anh chồng sẽ ngủ dưới đất Dù sao thì anh cũng là con trai Khỏe hơn mày bệnh nên trà mới quay lại chăm sóc cho mày sao con không nói với cậu tài vụ bỏ vợ đi để ông chủ thay đổi á lại khổ thêm nữa đó tại cậu tài chưa khỏe hẳn đợi khi nào cậu ấy khỏe rồi con sẽ nói để anh bỏ con ba mẹ mày á đổ tội cho gì lành là mất cái dòng gia bảo của bà cố nội cố ngoại gì đó nhưng mà tao nè tao đâu có nghe đâu em vợ vẫn là vợ của tài hả cậu tài đuổi cha ra khỏi nhà đâu mà chả không phải là vợ cậu tài chứ thấy mình là do bị cha mẹ gài bẫy Là bị mẹ điệp ghét bỏ hành hại muốn giết như vậy Thì mình cứ giữ trà ở đây thì khổ cho trà quá Mình thương trà thì phải đem lại hạnh phúc cho trà chứ Em vợ Em vợ uống sữa đi Ủa Mấy bức tranh đâu rồi cậu Tài Đem ra phơi nắng hết rồi Mời cậu Tài dùng bữa Dạ mẹ Ê ê ê Thằng này Mày có tư cách gì mà mày hẹn tao nói chuyện vậy Tài sẽ đồng ý bỏ vợ Thì không? Tài đồng ý bỏ vợ Nhưng Tài có điều kiện Điều kiện gì, điều kiện gì? Anh phải hứa yêu thương trà Chăm lo cho trà Nè, cái đó không phải là điều kiện Tôi thừa sức biết cái điều đó Chỉ cần á, cậu hai á, bỏ trà Tôi sẽ đem trầu cao á, cưới trà liền Với lại á, tôi đủ thông minh để làm người chồng đủ sáng suốt để cho trà là một người vợ đúng nghĩa hai tụi tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau như <laughs> là cậu tài tôi nói cho cậu tài nghe nha khi mà lục mà cưới được à, trà rồi đó lục sẽ sắm cho trà một bộ đồ mới thiệt là đẹp để trà sánh bước bên một người chồng thông minh sáng dạ đi ra chợ nè nè nè nè tôi sẽ mua hai đôi dép tổ ong cùng màu <laughs> rồi nè sắm một cái võng thiệt là bự hai đứa sẽ nằm trên đó tù te tú tí với lại ha tôi sẽ đầu tư thêm một bầy trâu nữa hai đứa rảnh rảnh sẽ đi chăn trâu bên cạnh đó sẽ có thịt ăn luôn <laughs> tại không cần anh lục hứa nhiều như vậy chỉ cần anh hứa làm được điều này là được rồi gì gì vậy là ý kêu lục cổng trời lên cái dốc này hả ừ. ờ cái dốc cao quá cổng lên tới là tắt thở chết luôn á nè Cậu sống thực tế một xíu được không Phụ nữ thôi mà Chứ đâu phải là kim cương, vàng, ngọc, đá quý gì đâu mà, mà, mà cưng dữ vậy Với lại á, mình là con người Chứ đâu phải con trâu đâu Ăn no rồi giác nặng, mệt lắm Nếu như anh Lục không làm được Tao không bỏ vợ nữa Được, được, được, được Bây giờ như vậy nha À, Lục sẽ cõng lên tới cái dốc này Cõng tới dốc này xong á Rồi Lục sẽ cõng lên tới tận trời mây xanh luôn Vừa lòng cậu chưa Hứa hứa hứa Ê Ê Hứa ở đây nha <laughs> Thầy ơi Thằng Lục này sắp có vợ rồi Thằng Lục này sắp cưới được em trà rồi <laughs> Chạy về báo cho mẹ liền <laughs> Dạ hứa cha Tài có con mai mốt mấy cái chuyện này con không cần phải làm đâu để cho người làm họ làm dạ ở đây con cũng học được nhiều điều rồi con không làm đổ trà nữa đâu cha còn con định nói gì với cha nói lẹ đi cha còn xuống sưởng nữa dạ thưa cha tay muốn từ vợ con mới nói cái gì con mới nói cái gì tại muốn từ vợ tại vì ngay từ đầu á Trà không có muốn lấy Tài Tại vì cha ép Trà chứ cha chưa bao giờ thương Tài Tài đã làm khổ Trà rồi Tài sai rồi Tài muốn Trà được hạnh phúc Cho nên Trà phải sống với người Trà thích Được lấy người Trà thương Cho nên Tài sẽ trả vợ Vậy là con mình được về rồi Cậu Tài thật là tốt rót thêm trà dạ. được rồi cha đồng ý tuy nhiên con có một điều kiện với cha điều kiện gì con nói luôn đi tại vì cha là người sai cho nên để làm gì trả dâu Tài muốn cha phải làm một cái lễ trả đàng hoàng Cái gì? Và đích thân cha phải xin lỗi cha và mẹ cha Về nguyên nhân Và cha đã làm gì để ép cha lấy con Chỉ có như vậy á Thì cha mới có thể ngẩng cao đầu mà lấy chồng khác Không đời nào Cha là ai? Cha là ai mà phải làm lễ trả dâu? Cha là ai mà phải đi xin lỗi người ở nhà mình hả? Cha không sai Sai là do con trai nó hậu đậu kìa nó không có làm dâu được cho nên nó bị trả về nhà mẹ nó cái dòng này không có bị mất tài kiếm được trong nhà của mình bây giờ cái chuyện gì nó cũng vậy hết á bây giờ nói chung là cha không có làm lễ trả dâu vậy thôi nếu cha không làm á thì tài sẽ làm cái gì? tài sẽ đi ra chợ quỳ giữa chợ và nói một ngàn lời xin lỗi với cha không hả chỉ có như vậy á thì cả làng này sẽ biết được cha đã bị cha ép lấy con cái thằng này tưởng nó hết khờ ai ngờ nó khùng luôn rồi tài Con sao vậy Hả Cha là ai Cha là người có uy tín nhất cái xứ này Cha mà đi xin lỗi mẹ con con trà Thì còn ra cái thể thống gì nữa Cha không làm Và cũng không cho con làm như vậy Vậy Tài cứ làm vậy Thì cha chặt chân Tài hả Con không được làm còn ép cha đó hả Là do cha ép cha mà Đủ rồi Đừng vì thấy cha quá thương con mà con muốn làm gì thì làm nghe chưa Cha vẫn có thể bỏ con Nếu con cứ ngỗ nghịch như vậy Vậy thì cha bỏ con đi Chứ con không chấp nhận Chuyện con thấy người con thương bị ép như vậy Con thương cái gì Thương cái gì mà đòi bỏ nó Tại Ta chỉ muốn những chuyện tốt nhất cho em trà thôi Nó không còn là vợ của con nữa Thì cần gì con phải làm điều tốt cho nó Dù gì cũng đã là vợ chồng cho nên ta không muốn chàng nghĩ về những chuyện trong thời gian qua với lòng oán hận Con muốn được trà tha thứ Vì đã quá thương trà Mà bị cha ép uổng Để chiều lòng con Cho nên con muốn cha phải làm lễ xin lỗi em cha. Nghịch tử Chú quản thằng Sang đâu Dạ chủ gọi dạ. Đi vô phòng Lôi thằng Tài ra sân đánh cho tao Ông chủ Nhanh Trời ơi, con Tài bị cái gì mà bị đòn vậy trời Ông hỏi ông chủ đi Mày không có miệng hả phải xin lỗi cha à, à, Cha phải xin lỗi cha à. Đánh mạnh vô Đánh đi Đánh chết luôn càng tốt Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây dạ. Cha phải xin lỗi cha Cái thằng này công nhận cứng đầu thiệt Hay là mình diễn thử coi Nè dừng lại Thôi mà anh để con nó suy nghĩ lại Chứ đánh đau quá Làm sao nó nghĩ thông suốt được Tài à Con suy nghĩ kỹ lại đi Đừng có lì quá Cha đánh chết đó Nha con Con có thay đổi ý định không Cha Tài xin lỗi cha Đánh chết nó đi là sao con Dạ thưa cha Con chưa bao giờ bị ba quỷ nhập hồn Con cũng phải là một cô gái hậu đậu Con cũng phải là một đứa ít học Bởi vì con là con gái Của thầy giáo dạy ngữ văn trên trường huyện Con biết lễ Biết nghĩa Biết công dung ngon hạnh Biết mọi điều trong cuộc sống Con biết Cuộc hôn nhân này chỉ là một cái bẫy Giờ cha muốn đổ lỗi cho mẹ con đã lấy cắp cái dòng Vì cha muốn ép con phải lấy cậu Tài Nhưng mà người xưa có câu Ép giàu ép mở ai nợ ép duyên Bởi vì cha đã ép con lấy cậu Tài Nên con mới làm những điều ngược tâm như vậy Mới ép con trở thành cô dâu ngỗ ngược Để cha mẹ đuổi con về nhà Không phải sống cuộc sống ép uổng này nữa